cái chỗ kia hết lượt đứng đó cân cầm cái này vào tay con nó cầm tay lừa đây tôi lái xe máy thu đi ra bà bà ấy được bao cân đã lên đâu ngờ đang cảm nhận à? ồ rồi xuống có 52 cân phẩy bốn đây cân ở kia tận hơn hơn thì có mỗi cân dạ bà nhớ cùng một con cá thì bà để cái cân một tạ nó sẽ nặng hơn cái cân có 5 cân à. đúng rồi bây giờ nó đang chưa xong ấy chứ một đồng người một cân lâu chưa được nặng hai cân rưỡi làm nhiều thế ạ nó còn xem bệnh tật trong người thiếu cái gì thiếu cái gì à, nào À, năm 2,4 cân nhá. Như kiểm tra rồi. Mỡ dưới ra toàn cơ thể của bà là 28,9 này. Mà nữ nữ ở cái mức ờ, bình thường là cái mức từ 20 đến 30 phần trăm của bà là 28,9% là Hơi thừa gọi là chưa thừa nhưng cũng bình thường nhưng cái mức bình thường cao gọi là cũng nhiều mỡ ừ, cũng gọi là hơi bình chưa, bình đợt này béo ấy là chưa này. lục phủ ngũ tạng mỡ, mỡ bám hơi nhiều tuổi thực là 52 à, tuổi tuổi sinh học của bà là 52 tuổi. Đây chưa xuống tuổi à? tuổi thật là bao nhiêu con sinh năm mà rất là trẻ hơn tuổi thật chồng đó là đang chỉ số rất là đẹp đấy cháu đi sửa xe à, đó cái ờ, tỷ lệ chiều ờ, cao tao mới tiếp là hai hai bảy giờ tao đã về đó chị ăn mức bình thường nữ ở cái mức bình thường cũng đẹp là bây giờ con đêm ngồi đây chưa dọn dẹp gì cũng bình thường vẫn đẹp vẫn đẹp <laughs> không có người thừa mà cái chỉ số chuyển hóa một một hai năm sáu Thế là mà, mà cân cách đây được 3 tháng về trước thì chắc là vậy có bốn mấy cân. Bình thường là 1200 nhưng của bà là 1 ăn đâu Là mức chuyển hóa calo trong cơ thể của bà là hơi thấp Cái mỡ nội tạng 5,5. Mỡ nội tạng này, đúng rồi. Ừ. lòng mề xong nhiều mỡ quá chắc là phải cái nào ăn cái nào cho giúp mỡ cái mỡ nội tạng là 5.5 là nó cao là cao là cao một tí đấy ăn thì bên này có tư vấn ăn nhưng mà cháu phải từ từ cháu phải quay xong rồi lúc nào tư vấn ăn xong nó để ra nó lát cháu ấy đi điên cố đấy ăn gì đó dạy ăn ngon cái chỉ số mỡ toàn cơ thể và cơ xương toàn cơ thể của bạn đều đạt ở cái mức bình thường là đang đẹp nhá đấy bà thêm xuống quá nữa người ta ăn nhiều thịt ở ờ, rau viên là thịt ăn rất nhiều rau mà cũng phải ăn thịt. ăn rau và ăn thịt và còn cơm rau bên này cơm đúng rồi thịt nhiều cơm nó lắm lắm tăng trọng ba mươi tám phẩy sáu đấy nhưng mà em ăn nhiều thịt có lắm bệnh đâu nó lắm tăng trọng không bà đừng béo thế kiêng thịt là nó không ăn thịt không béo đâu ạ ăn cơm mới béo đấy ạ thế à tớ hai ba bát cơm Sáu ơi còn ừ, cái tí tô là không? Tí tô chưa cắt <laughs> Chưa cắt đâu Lâu, nhiều lâu Chỗ nhà tao còn con nào này Liêm lên xin hai ba cái rồi Đứng liền sao? Làm sao cả? Đi ơi, đi cái chỗ cái dàn nước của đây Đây, dẫn cái chỗ dàn nước của Tất cả cây của bà, tất cả chăn tay nó đều bình thường Thế nhưng mà chỉ có cái mỡ là tạng Cái mỡ trong cái dụng ấy, hơi nhiều đấy Là những hơi nhiều một tí thôi Nói chung là hiện tượng là bình thường và cái tuổi sinh là vâng, thiếu canxi và nhiều mỡ nội tạng canxi bây giờ để ăn gì không canxi cô mới uống canxi năm ngoái canxi nhưng mà phải canxi loại nào canxi hữu cơ canxi vô cơ canxi mua hiệu thuốc là thường là canxi vô cơ nó cũng rất chậm và bây giờ thường nó không hấp thụ tốt bằng những cái loại canxi ừ, à, hữu cơ canxi thủy phân hoặc là thì có thể ngay một tuần là mình đã thấy khác rồi thủy phân thì mua ở đâu cái đấy thì mua ở đâu cháu đi cháu bây giờ cháu làm cái này cháu có cả bán canxi này. Ừ đấy nhá, tối cô lên nhá, giáo cô điên cổ. Tắt nhá. tối rồi tắt.